Kính thưa đại chúng, bây giờ Thầy xin kể cho đại chúng nghe cái câu chuyện. Cái câu chuyện đại chúng biết là ông trời đế thích cái ông là vua cõi trời. Nhưng mà trong những lần mà thiên chúng tụ họp thì ông thấy có những vị thiên tử hào quang rất rực rỡ, gọi là hào quang lấn, lấn át cả hào quang của ông luôn. Ở đây cụ thể như là thiên tử Indaka, khi mà đến dự cái hội gì ở trên cung trời là hào quang của ông lấn lướt cả hào quang của, của vua trời đế thích thế ông trời đế thích là ông buồn lắm ông cũng buồn mình là vua mà hào quang mình thua nó thế thì tìm hiểu ra mới biết là cái vị thiên tử indaka này là trước khi sinh lên cõi trời ấy, là vị ấy đã làm rất nhiều phúc ở trong ruộng phúc tam bảo đấy trong kinh nói là tiền kiếp thiên nam này sinh trong cõi người trong thời kỳ có Phật và đã tạo nhiều thiện pháp như bố thí cúng dường đến Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Đó. Cho nên sau khi mãn kiếp người thì ông sinh lên trời và là một vị thiên tử có những các cái uy đức và hào quang rất là đẹp đẽ, rất lớn như vậy, át kể cả cả vua cõi trời, thưa đại chúng. <laughs> Đấy. Thế thì ông vua, ông Ngọc, ông trời đế thích này này, ông biết như vậy rồi ông mới tìm cách để ông nhất khoát thôi mình phải làm sao để cho mình bòn thêm phước nữa cho ông ấy bàn với lại cả vợ tức là hoàng hậu vua của đế thích đấy à, hai, hai đứa mình sẽ giáng xuống dưới trần nha để tìm cúng dường cho chư tăng đệ tử phật thế lúc ấy thì ông mới nhìn xuống hạ giới thì ông thấy ngài ca diếp ngài đại ca diếp ấy, vừa mới nhập diệt thọ tưởng định xong ngài mới mới xuất định mà ngài đại ca diếp thì ngài có cái hạnh nguyện là ngài chuyên đi khất thực của những người nghèo khổ vì ngài biết những người nghèo khổ là người thiếu phước báu chân họ bị nghèo khổ vậy bây giờ thôi mình đi khất thực để cho họ được gieo phước để cho họ được trồng phước và họ có phước cho họ bớt khổ và hết khổ cho nên ngài đại ca diếp chuyên đi khất thực của của những người nghèo khổ thế thì ông vua trời đế thích này ông thấy ngài ca diếp vừa mới xuất định xong và biết rằng ngài sẽ đi khất thực và ngài sẽ đi khất thực là đi toàn đi vào những chỗ người nghèo thôi thế thì ông bàn với vợ là chúng mình sẽ biến thành hai cái người thật là nghèo khổ để tìm cách cúng dường được cho ngài ngài ca diếp thế là hai vị biến thần xuống dưới cõi trần này cũng dựng lên một túp lều <laughs> rồi ở trong đấy thế thì ngài ca diếp đi khất thực thế thì đến nơi á, thì mới thấy đại đức ca diếp ấy, thì ông à, đế thích ông mới nói gọi vợ là này bà ơi đại đức đang đến trước cổng lều của mình đấy bà có gì đem ra để bát cúng dường đến ngài không tức là hai vị bây giờ hiện thân nhưng phải đóng kịch xuống dưới để đóng kịch đấy. Đấy. thì lúc này thì vợ của vua trời đế thích mới nói ông à ông kính thỉnh ngài dừng lại để để độ cho vợ chồng mình đi và lúc ấy thì ngài ca diếp đi đến nơi và ngài đứng lại cả hai mới cung kính sớt bát cúng dường ngài vật thực mà ngài vừa thọ nhận phảng phất mùi hương rất là lạ thường nghe không hai ông bà thì ở cái túp lều rất là nghèo rất đơn sơ mà cúng dường phật thực gì không biết cái món ăn gì mà lại phảng phất mùi hương đặc biệt ừ thì đại chúng biết rồi ngài đại ca diếp thì ngài biết ngay nghe không? ngài ca diếp quan sát biết ngay đây là vợ vợ chồng già này chính là vua trời đế thích và hoàng hậu nghe không cho nên ngài mới quả <laughs> ngài mới quả ngài quả thế nào ngài quả thế này này các vị lão tăng tế độ người nghèo khổ tại sao các vị lại biến hóa làm người già nghèo để dành của những người nghèo khác vậy ừ ngày của cái vợ chồng ông đế thích này nghe không? này các vị lão tăng ấy, có cái hạnh nguyện là tế độ những người nghèo khổ thế tại sao hai vị là vua có trời mà lại xuống đây là lại dành cái phần của người nghèo vậy ừ, đi dành cái phần này đấy, đấy ngài quả ngài biết mà lúc ngài biết đấy. lúc ấy thì vua có trời phải hiện nguyên hình ra rồi phải không và mới thưa ông ông trời đế thích ông thưa này bạch tôn giả Kính xin Ngài có tâm tế độ chúng con, tiền kiếp của chúng con, con làm rất nhiều việc phước thiện nhưng mà lại trong thời kỳ không có Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng xuất hiện trên thế gian. Chúng con cảm thấy tủi phận, nghèo nàn vì quả báu oai lực không sánh được với chúng chư thiên mà tiền kiếp họ được làm phước cúng dường đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Đấy. Ông nói là con bạch bạch với tôn giả xin tôn giả thôi tế độ cho vợ chồng con con tuy là vua cõi trời nhưng mà chúng con vẫn thấy tủi phận lắm vì những kiếp trước ấy, con làm phúc mà làm phúc rất nhiều mà làm phúc lại không, không có tam bảo xuất hiện cho nên làm phúc trong cái cõi đời không có ruộng phước tam bảo cho nên phúc tuy được làm vua cõi trời nhưng mà nó vẫn còn không được viên mãn vẫn còn thấy thiếu thốn nhiều lắm đấy Thế nay thì và so với các vị thiên tử trên cõi trời con còn thua nhiều vị, nhiều điểm, nhiều mặt. Cho nên con muốn Ngài độ cho chúng con. Đấy, thế đại chúng. Và sau đó thì vua trời đế thích hoan hỉ mới thốt lên thế này ôi được làm phước thiện bố thí đến ngài đại đức ca diếp thật là phước báu vô cùng cao thượng đấy thế là tức là ông bà đã được cúng dường rồi nghe không cho nên ông bà cũng vẫn được hưởng phước cho ông sung sướng được ngài nhận rồi ông bà sung sướng ông thốt lên ôi được cúng dường đến ngày đại ca diếp này phúc báu thật là cao thượng Đấy. thì ngài đại ca diếp là một trong những vị đại đệ tử mà khi cúng dường là được phúc báo hiện tiền ngay ngay tức thời nữa đại chúng đấy đấy là những vị đặc biệt đấy. thì đấy đại chúng thấy đến vua cõi trời mà còn phải xuống bòn phúc từ nơi chúng tăng đệ tử Phật. Đang còn nơi đệ tử Phật thì chúng ta biết. Vậy thì chúng ta biết là tăng chúng thật sự là xứng đáng được cúng dường. Thầy xin kể một câu chuyện tiếp nữa. Ngài Ca Diếp thì có rất nhiều những câu chuyện liên quan việc Ngài tế độ những người nghèo. Thì có một cái bà già nghèo khổ, ăn mày, rất là khổ. Bà sống bằng cái sự mà sự bố thí của người, mọi người. Đấy. Thế thì Hôm ấy bà đi xin thì cũng chả được gì. Người ta, cái nhà này họ nấu cơm xong họ cho bà mỗi một miếng cơm cháy thôi để bà ăn. Thế thì Ngài Ca Diếp, á, hôm ngày cũng quán xét, Ngài, mới, Ngài đi khất thực, Ngài quán xét, Ngài mới, mới biết là bà già này sắp chết rồi, cái bà, bà già nghèo này, ăn mày này sắp chết rồi. Và nếu bà chết, bà sẽ bị đọa địa ngục do ác nghiệp của bà ấy. Đấy, đại chúng thấy, cái người nghèo, người khổ trong kiếp này cũng thường đang là trả quả ác nghiệp đấy thưa đại chúng và nếu mà kiếp này không tu tí phước nào thì bỏ thân này có khi lại đọa nữa đấy thưa đại chúng vì sao vì chúng ta khi mang thân người mà nghèo khổ chúng ta hay oán hận hay trách móc trên trong kinh bát đại nhân giác mới dạy sao người nghèo khổ hay oán hờn oán hờn trách móc trách trời trách đất trách người tại sao tôi lại khổ thế tại sao tôi thế nọ thế kia oán trách không biết rằng đây là mình đang trả nghiệp cho nên những cái niệm sân hận oán trách như vậy khiến cho mình mất phước báu nữa chết còn đọa xuống dưới đại chúng thấy không chứ không phải là hay đâu thế cho nên ngài quan sát cái bà già nghèo khổ này á bà sắp chết rồi mà bà chết là sẽ đọa địa ngục cho nên với tâm từ bi tế độ cho bà để thoát khỏi địa ngục và nhờ phước thiện bố thí bà ấy có thể được sinh lên cõi trời thì ngài đã quyết định đi đến để khất thực ở chỗ bà ấy. Đấy. Thế thì khi ngài ngài đến nơi thì lúc này á, ông vua trời đế thích ấy, lại muốn nhảy xuống để để kiếm tí phước nữa <laughs> ông lại xuống lần này ông xin cúng thì ngài không cho cúng ngài không mở nắp bát nữa nghe không ngài không mở nắp bát và ngài cứ đứng trước bà bà bà già ăn mày nữa ờ, đại chúng thấy khi chưa tăng đi khất thực thì phải mở bát mình mới cúng được vào mới sớt được vào thế thì ông vua trời đế thích lần này lại muốn xuống kiếm tí phước nữa cho ông lại hiện xuống à, ông ờ, đến để ông xin cúng nhưng ngài không mở nắp bát cho cúng à, biết ý ngài như vậy rồi cho nên ông cũng chẳng dám làm gì thế ngài đứng trước cái bà lão già ăn mày này và đứng mãi thì thì bà ấy bà cũng rất sợ kính Ngài nhưng mà bà không hiểu, bà nghĩ thế này, Ngài Đại Đức là bậc có giới đức lớn, được phần đông tôn kính, thân ta nghèo khổ, không có gì quý báu để làm phước thiện bố thí đến Ngài, ta chỉ có mỗi miếng cơm cháy này, không ngon lành gì cả. Và lại, lại còn đựng trong một cái đồ không sạch sẽ, tức là bà đựng ở trong một cái chậu không sạch sẽ. Ta nào dám làm phước bố thí để sớt bát cho Ngài được. Đấy, bà nghĩ mà nghĩ từ tuổi thân không dám cúng đại chúng vì, vì ngài thì cao quý thế kia trời người ai cũng vua chúa cũng đến quỳ lạy ngài mà mình thì là một bà già ăn mày nghèo khổ có gì đâu đại chúng biết ở ấn độ những cái người già người ta ăn mày ăn xin ấy, ăn mày gọi là trông rất là rất là thảm hại ấy, thưa đại chúng ừ. ăn mày trông rất là khổ não cái nước da của những cái người đấy nó nhăn nheo nó, nó trông rất là thả, rất là khổ thảm thế thì bà không dám cúng bà mới nói thế này kính thỉnh ngài xin ngài đi nơi khác ạ à. ừ. bà nghĩ là có miếng cơm cháy này làm sao mà dám cúng cho ngài tôn giả đại ca diếp được ôi thỉnh ngài đi nơi khác thế nhưng mà ngài đại ca diếp vẫn đứng yên đứng yên ở đấy không đi đâu những à, phật tử nhân dân xung quanh chạy đến dâng đồ cúng dường Ngài, quỳ xuống dưới chân Ngài cúng Ngài vẫn không mở nắp bát. Thế này chúng thấy, không mở nắp bát, không nhận cúng của ai cả. Thế thì bà già này bà mới nghĩ, hay là chắc là Đại Đức này muốn tế độ cho mình chăng? Bà lúc này bà mới khởi đến cái nghĩ thế. Thế và ngay lúc ấy thì bà phát sinh cái đức tin trong sạch, muốn được làm phúc, cúng dường đến Ngài. Bà liền đem miếng cơm cháy à, và dâng lên để sớt bát cho Ngài. Thế lúc này Ngài liền mở nắp bình bát và đón nhận cái miếng cơm cháy của bà. Thế và đại chúng biết ấy, không phải dừng ở đấy, mà Ngài này ra hiệu để cho đại chúng biết là Ngài muốn thọ thực ngay cái miếng cơm này trước mặt bà già này để cho bà thấy, nghe không? Chứ không thì bà nhiều khi bà lại nghĩ là chắc Ngài nhận cho mình vui thôi, rồi về khuya Ngài vứt đi, ăn gì miếng cơm cháy này, nghe không? Thì bà sẽ mất phước của bà thế cho nên là ngài biết tâm lý của bà như thế cho nên ngài mới ra hiệu cho mọi người lui ra và soạn cho ngài một chỗ ngồi ngài ngồi ngay trước mặt bà già này ngài bốc miếng cơm cháy ấy ngài ăn ngon lành trước mặt bà ấy đấy thưa đại chúng thế và sau khi ngài thọ thực xong á, thì ngài hồi hướng công đức phước báu này cho bà ấy và cũng trong ngày hôm ấy thì bà mất và sau khi bà mất thì bà liền được sinh thiên và lên cõi trời hóa lạc thiên đấy, lên cõi trời hóa lạc và đại chúng biết không là ngài ca diếp mới nói với mọi người rằng là bà già này trong một tiền kiếp cũng là thân mẫu của ta đấy và khi mà bà có cái đức tin trong sạch nơi ngài và dâng cúng đến ngài thì bà tiêu được cái nghiệp địa ngục mà được cái phước báu sinh lên cõi trời hóa lạc hóa lạc thiên đấy thưa đại chúng